Rồi bây giờ tới cái uh, thùng uh, lắp cái uh, đồ để mà chứa đồ ở sau xe thì mình sẽ mở cho mọi người xem nhá. Cái này á, cái hôm mà uh, tụi mình đi camping vừa rồi á, trong cái chuyến đi mà mà mà uh, 4 ngày 3 đêm á là trượt hôm đó một hôm ngay đủ cái hôm mình đi luôn là cái này là ship về <laughs> mà hôm đó tụi mình phải đi sớm để kiếm chỗ tại vì là long weekend cho nên là đi lên tới nơi thì <laughs> cái này là ship về tới nhà tức không <laughs> nhưng chứ không là hôm đó là có để mà mà quay review cho mọi người ngay tại trận luôn mà thật kệ 对，拿住。 rồi cái này á là một nửa nhá để mình lấy phần còn lại đây là mấy cái vịt vịt bướm đây cho mọi người xem á là lúc mà gắn lên á là nó sẽ như thế này này đó xong cái mình sẽ chất đồ ở đây giống như để mấy cái thùng nước cái toilet hoặc là mấy cái đồ mà mấy thùng à, đi câu cá hoặc là mấy thùng đồ nghề của mình nhá để lên thế này xong dùng dây uh, strap á strap lại là quá chắc luôn rồi mấy cái này là làm heavy duty kia chắc chắn thật chứ thực ra cái này á mà mình có máy han á là mình làm được nó quá dễ luôn làm á chắc chắn sẽ chắc hơn cái này nữa nhưng mà vấn đề là ở nhà của mình á là mình chưa có cái uh, à, gara chưa chưa chưa có chỗ để mà setup để mà làm được những cái này chứ uh, um, và mình muốn đem tới chỗ làm làm thì là hơi phiền phức một tí chứ còn à, cái này setup làm là quá dễ luôn và đảm bảo sẽ chắc hơn cái này nhưng mà mình nghĩ lại là cái này là mình mua là trăm hai chục đồng trăm ba chục đồng gì đó với cái giá tiền đó thì nó rất là tiền lợi uhm, khỏi phải làm đó tại vì nếu mà làm á, mình cũng phải mua vật liệu này nó rồi uh, um, phải nhờ vàn nó rất là phiền ha đấy thì như vậy á, thì mình mua cái này uh, mình sai tạm rồi sau này á ví dụ mà tới lúc mà mình có cái uh, gara rồi á nếu cái này nó có bị hư hỏng ở chỗ nào á cần phải han lái á, thì mình sẽ từ sửa chữa từ ờ, upgrade cái này lên thì nó sẽ khỏe hơn là mình ờ, làm từ đầu đến cuối đó để bây giờ mình tháo cái thùng này ra xong cái mình lắp mọi thứ lại xong rồi cho mọi người xem nhá đây thì người ta cho là hai cái phần hai bên này nối lại với một cái thanh sắt ở giữa đó thì có bốn cái vịt ở đây đó, bây giờ mình bỏ mấy cái vịt vào mấy cái vịt này thì mọi người vặn kiểu cho bốn cái vịt vào là sát với nhau hơi sạt sạt tại nhá, chứ đừng có xiết hết thế xong lúc nào mà bốn vịt là nó vào hết rồi thì lúc đó lúc đó mới bắt đầu siết chặt lại rồi bây giờ gắn cái bảng này và cái mặt trượt này để nó nối hai cái tấm lại với nhau đây mình mới lắp xong cái cả chế độ sau xe rồi nè mọi người lắp thì cũng khá dễ à, không có gì khó hết à, bây giờ mình sẽ lật xuống cho mọi người xem nhá nhìn vậy thôi chứ nó cũng khả năng đấy đó thì á đây rồi thì cái que ở dưới này này cái cái cái cuối cùng đó que dài dài đó thì mình sẽ gắn vào cái thâu ba um, xong rồi gắn cái pin này vào đây gắn cái chốt này vào xong rồi lọc lại là nó sẽ rất là an toàn rồi còn uh, cái này á là mình sẽ để cái gì ở đây thì ngày mai á trời sáng lên mình sẽ uh, quay cho mọi người xem là mình uh, thường thường mình sẽ để mấy cái uh, mấy cái can nước mấy cái cherry can ở đây này là để cái khoảng 3 tới 4 can xong rồi á còn lại á là mình sẽ để uh, mấy cái toolbox mà bình thường mình hay đem mấy cái hệ thống điện của mình nhé mấy cái pin đen với đồ này nó là mình sẽ để vào đây đó mọi người thấy gọn chưa là sẽ bớt được rất là nhiều chỗ ở trên xe của mình luôn đó mình sẽ để ở đây rồi trên này có một cái thạch của bóc của mình cùng của cái hiệu watt này luôn là mình sẽ cho nó thạch vào ở trên này rất là chắc chắn luôn đấy đó nó gắn vào đây luôn xong mình sẽ dùng cái sợi à, scrap á kéo qua đây một vòng xong cái ratchet là là chắc quá chắc luôn đó còn dư chỗ bao lá hả ngàn chắc không vừa to lắm để như vậy từ trước nay có muốn để gì thêm để để nhưng mà cái này là bao la một này hai cho ba cặp nước ở đây là vẫn còn dư cái khoảng bên này muốn để gì để nữa qua wow, quá hợp lý luôn nói chung là à, một trăm à, ba chục đồng mà giải quyết được cái vấn đề để chỗ để đồ ở trên xe cho vậy những cái xe nhỏ như xe mình là quả hợp lý giống như các bạn mà đi đi tour đi du lịch á um, để um, áo quân hoặc là những túi đồ mà sau này cũng được mà phải có cái túi uh, chống ướt nhá túi túi túi um, waterproof á để sau này xong cái strap lại rất là chắc chắn luôn đó chỉ có một cái á, là mình sẽ review ờ, đợt tới mà mình mà đi cắm trại á là xe mình đã thấp rồi mà mình để cái này là nặng á thì ở phía sau á sơ là nó sẽ chạm ở phía dưới đáy này khi mà mình đi qua mấy cái chỗ mà vùng bùn thì um, bắt buộc mình vẫn phải sai thôi tại vì trên xe của mình là chật quá mỗi lần là lấy đồ rất cực mà xếp đồ cũng mệt nữa tại vì xếp đồ là phải từ mình xếp mình uh, biết cách thì mình, mới dồn hết đồ được chứ còn không là là rất là khó xếp mà lúc mà mà ấn lốt đó lúc mà um, cái hôm cuối của đi cầm trai mà mà dẹp đồ á là xếp cũng phải theo thứ tự lại thì nó rất là mất thời gian thay vì á là có cái đồ gì xong rồi thầy lên xe thầy lên xe nếu mà xe dư chỗ thì thì rất là nhanh còn đây là mình với vợ mình là phải pack tất cả mọi thứ xong xuôi này nọ xong rồi bắt đầu lúc đó mình organize là cái gì cho lên xe trước cái gì cho lên xe sau thì khá mất thời gian lúc cái hôm ngày cuối đi về đó thì cái này là cái giải pháp ờ, rất tốt với tụi mình còn cái chuyện mà mắc kẹt hay không thì phải đi thêm vài chuyện uh, cắm trại mùa mưa nữa uh, đường bùn thì mới biết là nó mắc kẹt hay không còn mùa hè thì cũng sợ rồi mùa hè thì vô tư đó thì cái này đó, kể cả mùa đóng sai được sờ mắc kẹt thì mùa hè vẫn tốt cho tụi mình kể cả tụi mình đi đi đi um, đi uh, mấy cái trip dài dài như đi uh, Adelaide đi bắt ghé um, để đồ cũng thoải mái nữa ok rồi có gì ngày mai á mình um, quay uh, lúc mình móc lên trên xe xong rồi để um, sơ sơ một số đồ cho mọi người xem à, còn tối nay thì mình tạm thời kết thúc cái video này thì uh, tối hôm qua là mình đã gắn cái này xong rồi bây giờ mình mới à, đi làm về thì mình sẽ à, thử gắn cái này lên trên xe Xem là như thế nào cho mọi người xem nhá Để à, tiền đây thì ngày mai tụi mình đi cắm trại luôn Là mình sẽ để trên xe luôn Là tối nay mình sẽ lột đồ lên trên này hết Đó Thì bây giờ mình sẽ tháo cái này ra này cái này là cái kéo cái cái mà để mình lắp cả cái trailer vào để kéo đồ á đó thì là có cái pin ở đây thì mình sẽ tháo ra đó sống á là chỉ cần đem cả cái tray này đột vào đây là xong rồi cái này chắc làm hai người dễ hơn mới cho nên là nó đang còn hơi ờ, hơi cứng mình mới đẩy nó vào ờ, sát vào trong lên này mà lâu ngày cái cái xe của mình lâu ngày à, không thảo vô thảo ra cho nên là bị à, rỉ ở trong này cho nên là đẩy vào nó cứng lắm với cả cái này chắc là do nó mới nên nó có cái lớp powder coat á cho nên là mình phải lấy cái à, chai xịt á mình xịt để đẩy vào cho nó dễ hơn thì bây giờ hai cái hai cái lỗ là nó đã thông nhau rồi đó cho cái cái đó vào cho cái pin vào xong rồi cho cái pin này vào cái lỗ này đó là sẽ kêu lại là ok đó vậy là chắc chắn rồi đó nó không rửa ra được đâu rồi bây giờ quay lại cho mọi người xem toàn cảnh của cái này này thì khi mà chưa để đô á thì mình thấy là mình thấy là cái này nó hơi vánh lên chút xíu này đó nhưng mà chắc là chút nữa mà để đô nắng lên á là nó sẽ hạ xuống đây cái này nó kêu là nó chịu à, lực được um, 220 à, kg thì chịu lực được 220 kg bây giờ mình thử ngồi lên xem nhá ừ, ngon lành ok là cái này là để đồ trên xe là giải quyết được nhiều vấn đề mình khỏi phải chất đồ dài mệt đấy bây giờ thử một cái là mở cửa ra có được không này nếu mà mở cửa ra được á là cũng hơi hơi hơi có vấn đề nha tại vì nếu mà mở cửa ra được thì phải lốt đồ trong xe trước cái mới gắn cái này uh. Wow Very close luôn wow, Mọi người coi này Đó Nó cách khoảng uh, ờ, 40 mil còn vâng, Có cái gap ở đây khoảng 40 mil Đó Nếu mà mình ngồi lên á Thì cái gap cỡ khoảng 20 mil 30 mil thôi Cỡ 30 mil á Đó Mà nếu có đô nặng lên á Thì 40 mil Nhưng mà Nếu đô nặng mà chất cao lên đây thì Không mở cửa được Nghĩa là Chắc chắn là phải xếp đồ trên xe trước Rồi cái gì mà kiểu Tới chỗ cắm trái á mà mình à, mình mình thảo ra mình dở ra liền á thì à, lốt ở sau này sau thì trước mắt là mình đang à, tính làm à, chỗ này mình sẽ để mấy cái à, chai nước này mấy cái thùng nước của mình á cỡ khoảng hai can đợt này mình đi à, thứ sáu thứ bảy chủ nhật chắc tụi mình mang hai căn nước thôi là 40 à, mươi bốn lít rồi ha bốn lít rồi sau này mình sẽ để cái thùng à, đồ nghề của mình này à, mấy cái đô về đô điền và đô á là có thông tôi nghe trồng nước rồi trên đó cái tackle box là sau đó là strap lại thôi rồi còn lại à, mấy thứ khác thì sẽ cho vào trong cái cột này sau đây yeah. Dạ. <laughs> đây cái này hôm qua mình mới lắp này hôm qua mình mới lắp trên xe nhưng mà chạy xe tới chỗ làm á thì mọi người kêu là cái này là nó, nó, nó nguy hiểm tại mình để đồ nặng cho nên là bây giờ à, mấy người bạn của mình sẽ giúp mình um, modify mấy cái này lại có gì mình sẽ quay sau khi hoàn thành cho mọi người xem nhá đây xem là sau khi chế độ xong là như thế này này Top job. yeah, beautiful. Thank you very much. Đây cho mọi người coi thành phẩm cuối cùng này. <laughs> Đỉnh cao chưa? Nhìn quá chắc chắn luôn. Rồi thì uh, mình sẽ kết thúc cái video mà review cái đèn uh, đi cắm trại Vậy là cái um, tray để mà chở đồ ở sau xe uh, tại đây Thì mọi người xem nếu mà thấy hay thì nhớ like, share và comment ủng hộ cho mình nhá Còn ai mà muốn um, biết là mua cái này hay là cái đèn cắm trại um, mà mình review ở đâu Thì uh, nhớ uh, click vào cái phần mà thông tin ở dưới video của mình là mình sẽ có um, để cái link mà mình mua đồ ở dưới đấy thì mọi người um, sẽ kiếm được cái, cái thông tin ở, dưới phần uh, video á đó hả mọi người sẽ kiếm được cái uh, thông tin ở dưới cái phần uh, mô tả của cái video này đó thì cảm ơn mọi người đã theo dõi video này của mình nhá rồi thì hẹn gặp mọi người vào những cái video tiếp theo những cái chuyện đi chơi những cái chuyện uh, ngoài của tụi mình và mong rằng trong thời gian tới á thì mình sẽ uh, cho ra được nhiều video review về những cái đồ cắm trại, những cái sản phẩm mà liên quan tới cắm trại cho mọi người để mọi người dễ dàng tìm hiểu và dễ dàng à, nắm bắt được hơn để set up cho những cái chuyến đi cắm trại của mọi người dễ dàng hơn. Đó. Thì à, mình đang tính nhá là tương lai mình sẽ làm ra một cái list là nó có những cái level ví dụ như là basic rồi advantage cho những cái bạn mà muốn uh, sắm đồ đi cắm trại thì mình sẽ làm ra một cái list đó và những cái link mà cần thiết để cho các bạn mua đồ thì uh, nếu mà mọi người uh, muốn mình làm một cái list đấy một cái video về những cái uh, sản phẩm đấy thì mọi người hãy nhớ like share và ủng hộ cho tới mình hết sức nhá.